chết máy thì gì Ở giữ xe này anh kiểm tra sẽ không trả thôi Sau Sau Hai điểm mười chơi <laughs> mua luôn rồi là cọc hết cái đùi ra này mấy mà thấy mà hỏng xe à? hỏng xe <laughs> cái dầu dầu xay dầu đéo rồi đó gì cháy cũng đùng tốc độ thấp tốc độ cao ôm người cái, loại này thì xe này mới đi ờ mạnh ở trên ờ, đầu đằng này không xong rồi vào khỏi cái khu dây vàng đi

Bye. Sài Gòn Con là biển 60 đúng không? Thôi rồi rồi Bộ nhảy của Bộ Đụng dây là hỏng à?

được tôi đợi trượt trượt qua bên này bánh vô ngon đắt quá à thôi xong rồi cầm đôi rồi từ điểm ôi chết chết hai lần Hãy subscribe đang bảo đóng về mới kinh tốc độ hết tốc độ hết cơ đầu chạm kinh đang hiểu lật xe để trong quốc Yeah. số này không anh Nhân ơi? Anh Nhân ơi. Ui, bảy.